chuyện là kể rằng à, có một quả trứng đại bàng nó lạc vào cái ổ gà rừng trứng nở thì à, chú đại bàng này lớn lên cứ ngỡ mình là gà con thì chú có hành động giống như những con gà con khác đó là à, bới đất tìm hạt mầm rồi là cũng gáy cục ta cục tác và chú chỉ bay xa được vài mét và một hôm thì uh, chú đang uh, bới đất tìm sâu thì uh, chú thấy ở trên cao uh, có một con uh, đại bàng rất là đẹp, lộng lẫy bay vút qua đầu của mình. Thì à, chú đại bàng à, con này mới hỏi à, bạn gà của mình là có cái con gì nó bay qua đầu mình sao nó to nó đẹp vậy? Thì bạn gà mới nói là à, đó chính là con đại bàng tử khôi chú mày sẽ không bao giờ bay được như nó đâu và chú đại bàng con này uh, không giờ bận tâm đến việc là cái con bay trên đầu mình là con gì và cuối cùng thì chú cũng sống và chết đi giống như những con gà rừng khác như các bạn biết, ờ, chú đại bàng sinh ra là để bay lượn Nhưng do môi trường sống tác động, chú đã không làm được điều đó Và trên thực tế, không ít người chúng ta có kết cục tương tự như vậy Bạn sống và làm việc trong môi trường như thế nào Thì sinh ra tính cách của bạn y hệt như môi trường đó Bạn muốn bay cao, bay xa như những chú đại bàng Thì bạn phải học cách thức của đại bàng Và bạn hãy chọn môi trường sống phù hợp với bạn làm sao để giúp bạn phát triển bản thân, phát triển con người bạn. Mây tiền nào, đi theo mây tiền đó. Vì vậy hãy sống theo cách của bạn